trong quý 4 này chúng ta được ban giám đốc công ty giao cho một chỉ tiêu kinh doanh để toàn bộ lực lượng kinh doanh của văn phòng Dai Chi Thiên Du chúng ta cùng chinh phục mục tiêu kinh doanh này và đương nhiên là để làm được những điều này thì ở ờ, ờ, đi hay là đi không thể làm được cái điều này đâu mà đó là nhờ vào anh chị đó là nhờ vào sự đồng lòng của tất cả các anh chị đang ngồi ở đây và bộ lực lượng kinh doanh của Thiên Du Ờ, đến phần này thì mình xin mời ờ, toàn bộ các chị em đi em sẽ đại diện cho các phòng kinh doanh lên trên này để nhận chỉ tiêu cam kết kinh doanh từ ban giám đốc công ty để ra đơn ra và chúng ta quyết tâm tâm ở trong quý 4 này chúng ta sẽ chinh phục mục tiêu kinh doanh này đúng không xin mời toàn thể anh chị em trưởng phòng kinh doanh chúng ta sẽ đại diện cho các phòng kinh doanh của mình để lên trên này nhận chỉ tiêu cam kết hoàn thành mục tiêu kinh doanh quý 4 năm 2021 xin mời toàn thể anh chị em đi à, xin mời thầy cùng cùng bên trên này để ờ, cùng uh, đón nhận cái phần uh, cam kết kinh doanh từ quý anh chị em lực lượng kinh doanh của tiêu thụ rồi em giao chị lã cái này từ ban giám đốc này và thưa anh chị em cái này là nặng lắm đó 5 tỷ chín này tức là sẽ đồng nghĩa với thu nhập của anh chị em chúng ta khoảng 4 tỷ của tất cả lực lượng kinh doanh đó Chính à, kính giám chúc em từng phòng rồi rồi mỗi một phòng kinh doanh chúng ta sẽ có một chỉ tiêu đây chị bán này rồi à, trước khi biểu tâm tinh thần đấy tôi lấy một cái hình ảnh để chụp trước đã chụp trước cho tí mồ hôi nhá rồi rồi rồi cả dạ, chụp liên tục mấy bạn luôn rồi rồi à, thưa chị em chúng ta đã nhìn thấy chỉ tiêu kinh doanh của chị em mà đứng ở trên này có làm được cái điều này không ạ? À? Chắc chắn là không rồi. Xin mời toàn thể anh chị em chúng ta cùng đứng dậy và chúng ta cùng uh, hô hào cam kết để chúng ta hoàn thành được mục tiêu kinh doanh này. Đó. 5 tỷ 9. 5 tỷ 9 chị đã rất cao lên cho em ạ. Đó, 5 tỷ 9. Đây là con số mà ban giám đốc công ty giao cho cái Vingu chinh phục trong quý 4 này. Đó. Để làm được hay không thì nó là sự cố gắng của chị. Và bây giờ chúng ta cùng đồng lòng chúng ta cùng hô nhá. Ờ, xin mời các tổ chức uh, anh em nào bên trên này quay giúp Tuấn một cái phần cam kết này anh em nào đứng trên này quay nhá và một người đứng ở dưới quay lên đây các bạn, một người đứng ở dưới quay lên đây đi hồ hồ đứng ở đây quay xuống dưới giúp anh anh em nào ở dưới hỗ trợ giúp ban tổ chức là quay video từ dưới lên trên này nào có chưa có quay rồi hả rồi hùng đứng lên trên này quay xuống dưới giúp anh nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ hô nhá khi mà anh mc hô là chúng ta là ai anh chị hô là tiên du đúng không ạ ở tuấn hô là tiên du anh chị hô là quý bốn tuấn hô là quý bốn anh chị hô là năm tỷ chín tuấn hô là năm tỷ chín chúng ta giờ nằm đầm lên hô là quyết chiến quyết chiến quyết chiến ba lần liên tục cần nhắc không anh em nhắc lại khẩu hiệu nhá lần thứ nhất hô chúng ta là ai chị hô là gì ạ tiên du tiên du chúng ta hô là quý bốn quý bốn chúng ta hô là năm tỷ chín năm tỷ chín không là quyết chiến quyết chiến quyết chiến đó vâng. giơ tay phải của mình lên tay phải của anh chị không sẵn sàng chưa gần nhất không sẵn sàng chưa chúng ta là Xin mời chị em đoàn à, Chúng tôi đang đứng nguyên ở đây ờ, để làm kiểu ảnh như kiểu đó Giờ cao cái cặp bút của mình lên anh em Giờ cao cặp bút của mình lên hết cao hơn Ở trên trên đoàn ngay đây Nhiều nhiều rồi, chụp tên Tập trung vào đây nào Rồi cảm ơn anh em